Xin chào quý vị và các bạn có mặt trong buổi livestream hôm nay. Có lẽ những nhà đầu tư chúng ta thấy rằng là thực sự là như phiên hôm qua thì chúng ta thấy là rất là đau tim. À, nhiều nhà đầu tư chúng ta đã bán cổ phiếu thậm chí là bán tháo ra bằng mọi cách bằng mọi giá và sau đó chúng ta bán được thì chúng ta cảm giác là thở phào nhẹ nhõm đúng không ạ? Tuy nhiên thì cái việc mà hôm nay khi mà khoảng độ sau 10 giờ 30 thì chúng ta thấy là thị trường cũng có những đợt mà nó rũ khiến cho chúng ta cũng gần như toàn bộ cái số lượng cổ phiếu của chúng ta đang có gần như phải bán hết vậy điều gì đang diễn ra trên thị trường à, chúng ta đặt ra câu hỏi là nếu bây giờ chúng ta thấy là thị trường nó cứ biến động lúc lên lúc xuống lúc thì à, à, sàn liên tục nếu hôm nay không bán hôm sau lại tiếp tục sàn và điều gì sẽ diễn ra nếu chúng ta không nắm rõ được cái quy luật nếu chúng ta không nắm rõ được cái vận sự vận động của cổ phiếu và đặc biệt là nếu chúng ta không hiểu rõ được các quy trình khi tham gia vào thị trường phần lớn khi mà đầu tư chứng khoán thì đa phần chúng ta sẽ gì ạ mua theo mách nước của một ai đó hoặc là chúng ta có thể đọc một cái à, tác phẩm là chứng khoán nào đó nhưng tuy nhiên để trở thành nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp việc mà nghe mách nước đó là một sai lầm lớn với các nhà đầu tư bởi vì thứ nhất là gì ạ cái thế giới quan chúng ta không biết có phù hợp với cái phương pháp của chúng ta đang được nghe hay không đấy cái điều đầu tiên cái thứ hai là những người mà chúng ta gọi là là gì ạ họ mách nước cho chúng ta thì nếu mà trong trường hợp mà thường thì khi mà cổ phiếu bị lỗ thì họ sẽ không bao giờ nói chúng ta biết là họ bán khi nào bao nhiêu bạn biết điều này thì có thể comment số 1 ạ bây giờ giả sử cho họ mách nước chúng ta những cổ phiếu đó mà nó đang bị lỗ thì gì ạ chúng ta sẽ thấy là cái để bán ra thì họ sẽ không nói chúng ta là họ đã bán ra không bán ra nên chính vậy thì việc mà chúng ta sẽ bị đầu tư gọi là dài hạn không biết khi nào cổ phiếu sẽ quay trở lại à, hôm nay có một bạn đã hỏi là khi nào thị trường tạo đáy thì có một khái niệm đó là bùng nổ theo đà bao nhiêu các bạn đã thấy nghe và biết được một cái khái niệm đó là bùng nổ theo đà bùng nổ theo đà là một cái khái niệm trong cuốn sách gì ạ à, làm giàu qua chứng khoán của đeo và một cái gì ạ một cái à, lý thuyết mà thực tế ở đây đó là lý thuyết về đảo chiều của Lee Mo Lee Mo ông có hai cái điểm mua điểm mua là điểm mua đảo chiều khi mà chúng ta gọi là bùng nổ theo đà khi mà cổ phiếu bước vào một trend mới tức là sau khi tạo đáy và thứ hai là mua trên nền tức là cổ phiếu để tạo nền sau đó mua và mua ở mức giá cao nhất vậy đầu tiên là chúng ta nói về đầu tư cổ phiếu thì để làm sao chúng ta có lợi nhuận ngay à, làm sao chúng ta có lợi nhuận ngay đó là mua trên gì ạ à? nền tức là khi mà cổ phiếu vượt qua những cái vùng hỗ trợ mua vùng kháng cự mạnh nhất trước khi có thể uh, đi về đích uh, thứ hai là chúng ta mua ở những vùng gì ạ à? đảo chiều và việc mà chúng ta không nắm rõ được khi nào chúng ta tham gia thị trường tức là chúng ta ở điểm mua thì dẫn đến một tình trạng là gì ạ à? có thể chúng ta mua xong cổ phiếu bị lỗ và giảm rất là mạnh sau đó chúng ta bán lên bán ra thì cổ phiếu bắt đầu tăng nên chính vậy thì chúng ta thấy là trong hôm nay thì sau qua thì chúng ta thấy là chiều giảm rất là mạnh đấy ạ và có nhiều cổ phiếu hôm qua giảm sàn giảm sàn liên tục thì hôm nay có thể đã bắt đầu quay trở lại tăng vậy nhịp tăng này nó có tiếp tục kéo dài hay không thì chúng ta có thể không thời điểm này nói là chưa biết được và lý do tại sao chưa biết được thì hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại một khái niệm đó là bùng nổ theo đà thế thì bây giờ một số bạn bảo là phiên đỡ cung thế thì bây giờ trong uh, cái phương pháp của O'Neill thì đỡ cung thì ở đây chúng ta sẽ nhớ một khái niệm này khi mà thị trường nó xuống á chẳng hạn thế thì cái điều đầu tiên chúng ta sẽ nếu mà ở đây chúng ta nhìn nhá anh chị em nhìn này liệu cái vùng này này nó giống vùng này không à bây giờ câu hỏi là bây giờ chúng ta đặt ra câu hỏi là liệu cái vùng này này nó giống vùng này không ạ hay liệu cái vùng này nó giống vùng này không nào bây giờ chúng ta hãy à, comment nhá anh chị em comment xong giúp phân tích cho chúng ta cái sự khác nhau và giống nhau giữa các vùng này khác nhau và giống nhau tại vì bây giờ chúng ta thấy là những cái lần trước thì nó cũng kéo giảm rất là mạnh sau đó thì nó lại tăng ok chúng ta nhìn thấy là ở một cái giai đoạn nào đó có phải là bao nhiêu anh chị em sau khi mà thị trường đạt đỉnh ở cái đoạn này ngắn này thì bắt đầu có một cái đợt giảm rất là mạnh đúng không giảm rất là mạnh sau đó thì chúng ta cảm nhận như là cái phiên hôm nay này cái phiên hôm nay có điều gì giống giống nhau nhưng liệu nó có giống nhau hay không thì chúng ta cần phải xem lại tí nữa chúng ta phân tích hoặc là chúng ta cố lại xem ở đây ạ nếu thị trường bắt đầu tăng tốc rất là mạnh và nếu chúng ta nhìn thấy từ trên đỉnh này mà nó rơi này rơi rất mạnh và sau đó nó quay trở lại mà nó quay trở lại trong một xu hướng mới thế thì bây giờ chúng ta sẽ gì ạ à, quay trở lại câu chuyện à, tại vì à, khi mà các bạn nghe cái chương trình của Dũng á, thì mong rằng anh chị em hãy trải nghiệm cùng Dũng để chúng ta phân tích à, những kiến thức những trải nghiệm thì chúng ta mới à, có những kiến thức nền tảng chúng ta học còn bây giờ ngồi để phân tích cổ phiếu á, thì ra nó thật nếu mà phân tích cổ phiếu thì nó không mang lại cho chúng ta kết quả nếu chúng ta không nhìn rõ về thị trường tổng thể thế thì trước khi mà chúng ta à, nói về cái thị trường tổng thể thì chúng ta quay trở lại cái quá khứ đây đôi chút đúng không ạ thế thì nếu mà chúng ta quay trở lại quá khứ thì chúng ta sẽ ở à, đầu tiên trong cái đầu tiên trong mọi cái đầu tiên đó là thị trường nó được cấu tạo bởi nhiều cổ phiếu này nhiều nhóm ngành này à, nhiều cái phân khúc à, tức là phân khúc vốn hóa khác nhau có đúng không ạ và như bạn biết là điều này là thị trường nó cấu tạo bởi nhiều nhóm ngành tức là nhiều nhóm ngành cho đó ngành ngân hàng này ngành chứng khoán ngành bất động sản ngành dầu khí ngành gì ạ ngành thủy sản ngành uh, thép ngành gì ạ uh, uh, ngành vận tải biển và vân vân rất nhiều ngành khác nhau tuy nhiên thì sẽ có những ngành mà chúng ta gọi là những ngành khỏe những ngành mà nó chiếm tỷ trọng lớn nó chiếm tỷ trọng rất là lớn và thường những ngành đấy là nó mang tính chất dẫn dắt thị trường thì theo các bạn là những ngành ngành nào mà có thể ảnh hưởng đến thị trường rất là mạnh trong gì ạ à? ngành nào mà nó có thể là ảnh hưởng rất là mạnh và nó là chen tránh chen chính cái chen xu hướng chính cho một chu kỳ thị trường nó gọi là xu hướng chính cho chu kỳ thị trường thì rõ ràng những năm 2000 bao nhiêu ạ năm 2014 13 thì có phải là gì ạ một số các ngành như bất động sản nó có thể tạo ra sóng dẫn dắt có thể dòng gì ạ dòng dầu khí nó có thể tạo ra sự dẫn dắt có thể là gì ạ do dòng ngân hàng nhưng bây giờ nếu nhìn về góc độ nào đó thì chúng ta nhìn về tổng quan thì chúng ta thấy là thị trường có thể dẫn dắt một là dòng gì ạ ngân hàng đúng không ạ ba anh bạn mình nghĩ là cái thị trường nó rất do cái dòng ngân hàng tạo dẫn dắt cái điều thứ hai chúng ta nếu bây giờ nói về dẫn dắt theo dòng nhiều lúc là chúng ta sẽ khó để dự đoán mà chúng ta thấy rằng là nếu mà dầu khí mà nó tăng rất mạnh nhưng chưa chắc đã kéo cả thị trường đi lên nên nếu mà chúng ta gọi là dầu khí mà có thể kéo để tạo ra sự dẫn dắt kéo toàn bộ thị trường đi lên thì thời điểm này cái vốn hóa cũng như là cái tác động của dòng dầu khí có lẽ là không đủ khả năng ở à, ngành bất động sản thì chúng ta thấy là nếu ngành bất động sản mà thiếu hai cổ phiếu đó là à, VHM và Napoleon thì khả năng này nó cũng không thể dẫn dắt được nên rõ ràng chúng ta cũng thấy rất là khó ở trong cái cái chu kỳ nếu mà dầu khí mà nó thiếu cái gì ạ cái phân khúc mà à, Napoleon hoặc là gì ạ cổ phiếu uh, ờ, à, uh, VSM Vinhome thế thì nếu bình thường để đưa ra cái ngành dẫn dắt á, thì rõ ràng là chúng ta sẽ rất khó để để kéo thị trường được nên chúng ta nhìn thấy rằng là thường với thị trường nhiều lúc thì nó gì ạ thay vì ngành mà nó đi theo cái nhóm vốn hóa lớn vốn hóa và anh chị em đã tìm thấy là cái nhóm vốn hóa là cái nhóm mà nó tác động đến thị trường rất là kỹ trong suốt quá trình mà chúng ta đầu tư trên thị trường có lúc thì chúng ta thấy là cái nhóm vốn hóa gì ạ tăng trưởng tăng rất mạnh có lúc thì chúng ta thấy penny nó tạo ra xúc tăng nhưng đặc biệt là chúng ta thấy là có lúc nhóm đầu cơ tăng rất mạnh như thời gian vừa qua và có những lúc thì chúng ta thấy là thị trường để tạo ra một cái sóng lớn một cái tăng trưởng mạnh thì chúng ta lấy cái nhóm gì ạ nhóm cổ phiếu blue chip cái nhóm vốn hóa lớn nhóm blue chip bao nhiêu chị em đã hiểu cái điều này không ạ tức là có thể tạo ra ngành nhưng nếu mà ngành mà nó không đủ thì nó sẽ tạo ra cái nhóm vốn hóa để tạo ra sự dẫn dắt hello bao nhiêu anh em đã hiểu cái điều này có thể comment cho Dũng số 3 đúng không ạ bởi vì đây là kiến thức rất quan trọng bởi vì nếu chúng ta không hiểu kiến thức này thì nhiều lúc là chúng ta cứ đi tìm ngành dẫn dắt mà nó không có cái cổ phiếu nào mà nó thuộc hẳn cái ngành nào dẫn dắt cả nên chính vì vậy chúng ta sẽ gì ạ dự đoán sai nên khi mà cổ phiếu blue chip dẫn dắt thì chúng ta cứ mua cổ phiếu blue chip thì thường là chúng ta sẽ gì ạ kiếm được lợi nhuận trong đầu tư thế từ từ cái gốc này chúng ta như này từ cái gốc mà ngành cổ phiếu dẫn dắt thì bây giờ chúng ta quay trở lại thị trường thị trường thời gian vừa rồi thì chúng ta thấy là chúng ta nhìn về góc độ sâu chúng ta mới bẻ chúng ta nhìn thấy được toàn bộ chu kỳ thị trường tại vì đầu tiên trong cái đầu tiên đó để chúng ta biết được cái thị trường nó là đỉnh hay là đáy hay là giai đoạn đầu chu kỳ thì chúng ta nhìn bao trùm tổng thể nhá nhìn bao trùm tổng thể khi mà chúng ta nhìn bao trùm tổng thể nhìn tất cả bao trùm tổng thể thì chúng ta mới có thể biết được cổ phiếu nó điều chỉnh thông thường hay là điều chỉnh trong một trend lớn à, thế thì ở đây chúng ta quay trở lại chu kỳ này chu kỳ đầu tiên chúng ta thấy là thị trường đã có những đợt điều chỉnh và sau điều chỉnh này nó lại tiếp tục tạo ra một cái xu hướng tăng rất mạnh ở giai đoạn đầu này chúng ta thấy biết rằng là sau quá trình tạo đáy chúng ta tạo đáy thì cổ phiếu bắt đầu có một cái sóng hồi và để từ cái sóng hồi này này kết thúc một cái giai đoạn tăng tiếp thì chúng ta thấy rằng là nó mất khoảng bao nhiêu ạ mất khoảng 2 tháng chúng ta thấy 2 đến 3 tháng cổ phiếu bắt đầu tích lũy đi ngang thậm chí là uh, điều chỉnh nếu như là góc độ đây chúng ta sẽ điều chỉnh rất là mạnh trước khi bước vào cái trend tiếp theo và cái trend này thì chúng ta thấy là nó nó nó đến từ một cái giai đoạn rất là dài từ tháng 8 năm 2000 khoảng tháng 8 năm 2020 đến gì ạ à? đến uh, cuối năm 2020 và chuẩn bị sang 2021 và tháng 1 năm 2021 21 là có đợt điều chỉnh mạnh vậy chúng ta đang nhìn ở góc độ này vậy cái sóng này là do cái nhóm nào dẫn dắt vậy sóng này là do cái nào dẫn dắt anh chị em có thể comment không ạ có phải sóng đầu tiên của cái đầu tiên này là nhóm nào dẫn dắt thì rõ ràng chúng ta có thể comment rồi chúng ta nếu ai quan sát về cái chu kỳ đầu tiên cái sóng đầu tiên là cái nhóm cổ phiếu là dẫn dắt nếu chúng ta biết được cái nhóm nào dẫn dắt để chúng ta soi chúng ta kiểm tra xem là cái nhóm đấy trong cái giai cuối chu kỳ này nó đã kết thúc chưa thì chúng ta mới biết rằng là thị trường nó đang ở giai đoạn này hay là giai đoạn tiếp tục suy thoái như vậy nếu mà chúng ta để ý ở đây thì chúng ta thấy là nhóm ngành gì ạ trong đó có hai nhóm ngành chính đó đó là bất động sản ngân hàng thép nếu chúng ta thử xem nhé bất động sản ngân hàng thép <clears throat> chúng ta lấy một ví dụ một cổ phiếu ngân hàng PVBank. <clears throat> VPBank đây thì nó giai đoạn đầu chu kỳ tăng chúng ta lấy HPG HPG thì nó cũng là HPG là nó cũng là một cái giai đoạn đầu chu kỳ tăng chúng ta lấy gì ạ à? bất động sản thì lấy DG thì nó cũng là một giai đoạn đầu của chu kỳ tăng sau đó toàn bộ cái nhóm này nó bước vào giai đoạn tích lũy khi mà cổ phiếu bắt đầu sau khi bước vào giai đoạn đầu của chu kỳ tăng thì nó bước vào giai đoạn tích lũy ở đây chỗ này không? đây mới là cái bài toán quan trọng này bài toán quan trọng là bài toán ở đây bao anh chị em biết rằng là khi mà cổ phiếu nó đang ở giai đoạn gì à, tăng trưởng ở giai đoạn đầu thì nó sẽ tiếp tục sẽ có một cái đợt gì à, rũ bỏ rũ bỏ ở cái giai đoạn đầu tiên để củng cố và tích lũy trong giai đoạn tiếp theo tức là sau khi rũ bỏ nếu chúng ta để ý ở đây thì quá trình rũ bỏ này Dũng nhớ nhất là một cổ phiếu mà khi thời điểm đó gì ạ à, có livestream thì có một cái bạn bạn nói rằng là bạn rất là thành công bạn rất là giỏi và à, phương pháp của DVD thất bại đó là cổ phiếu SSI đấy thì sau khi mà Dũng có nói là nó là đỉnh thì cổ phiếu này tiếp tục lên trong một hai phiên nữa và bạn rất là à, thấy là vui và và sau đó thì cổ phiếu này nó giảm rất là mạnh trong cái đợt uh, uh, sau khi giảm như vậy như vậy và cổ phiếu này cũng tương tự như vậy nó tái tích lũy bắt đầu tái tích lũy câu chuyện đây đây là câu chuyện câu chuyện này là câu chuyện rất thú vị chúng ta bao nhiêu chúng ta đã thấy là ở trên cái vùng tái tích lũy này tái tích lũy này thì đây là tháng mấy ạ tháng 5 đúng không tái tích lũy ở tháng 5 nên khi mà cổ phiếu nó tái tích lũy ở trong tháng 5 này thì Dũng nhớ ở trong thời điểm này có công ty chứng khoán nào và thị trường giảm rất là sâu và chúng ta cũng thấy rằng là cũng có một vài các công ty chứng khoán cũng yêu cầu là nên thoát ra khỏi thị trường bởi thị trường bước vào một chu kỳ điều chỉnh mạnh chúng ta có thể search gì ạ search cái cái từ khóa và nhận định thị trường sell and May năm 2021 ạ chúng ta ai có nhớ câu chuyện nào không ạ tại vì đây là những câu chuyện để chúng ta nhớ cái điểm nhấn dấu ấn trước khi chúng ta đầu tư vậy tháng 5 là tháng mà thị trường sẽ điều chỉnh tháng 5 là tháng điều chỉnh thị trường là xấu thì lúc này rất nhiều nhà đầu tư rất nhiều các chuyên gia đặc biệt là rất nhiều các công ty chứng khoán nhận định đây là cơ hội để bán ra chứ không phải cơ hội để mua vào và sau đó thì DVD có làm một cái gì ạ chia sẻ và nhóm cổ phiếu mà DVD có nói đó là Techcombank là cổ phiếu xác định điểm mua anh chị em có nhớ cái cái vùng nào không ạ đây là cái điểm mà sau khi nói cái quá trình tái tích lũy thì đây là quá trình mà Techcombank bắt đầu đi ra thế thì thế thì ở đây chúng ta thấy rằng là tại sao các công ty chứng khoán thì họ nói là cái quá trình này nó sẽ giảm mà chúng ta lại thấy rằng là cũng biết rằng cổ phiếu này trong quá trình tăng nhà chúng ta tại vì chúng ta phải học cái này để chúng ta biết rằng là sau nghỉ tết thì thị trường nó như nào không phải là chúng ta phân tích cái này mang tính chất rằng là để phân tích theo cái mà chúng ta nói về quá khứ đó thế thì bây giờ quá trình này là tất cả các cổ phiếu từ Techcombank từ VPBank nó đang ở trong quá trình tái tích lũy từ SSI nó cũng tương tự như vậy vậy tất cả cổ phiếu này nó đang tái tích lũy tái tích lũy tức là nó sau khi phân phối xong thì nó đã quay trở lại tích lũy với lượng cổ phiếu nhiều hơn đây chúng ta gọi là tái tích lũy vậy khi nó tái tích lũy thì nó sẽ bước vào một chu kỳ mới chúng ta gọi là một chu kỳ mới đây chúng ta tại vì chúng ta cần phải hiểu cái điều này trước khi Dũng sẽ phân tích thị trường này các bạn nhớ nhá tại vì mọi thứ ở đây nếu các bạn hiểu rõ thì các bạn sẽ thấy rằng là không có gì thừa cả vậy sau khi mà thị trường tái tích lũy thì thị trường bắt đầu sẽ bước vào một giai đoạn 2 để những cổ phiếu tái tích lũy bắt đầu tăng tốc và kết thúc chu kỳ ở thời điểm này vậy sau khi kết thúc chu kỳ ở thời điểm này thì chúng ta biết rằng là thị trường đã có những đợt điều chỉnh rất là mạnh chủ yếu là những cổ phiếu mà tăng mạnh chủ yếu là những cổ phiếu mà chúng ta gọi là dẫn đầu trong những ngành trước trong đó có ngân hàng <clears throat> trong đó có chứng khoán trong đó có gì ạ thép và chúng ta biết rằng là sau khi những cái nhóm đấy kết thúc thì chúng ta thấy là vì cái quá trình phân phối nó diễn ra rất là dài quá trình phân phối diễn ra dài nên ở đây chúng ta thấy là sẽ có những cái cổ phiếu đầu cơ bắt đầu tăng và tạo ra quá trình tăng tốc ở đây vậy quá trình tăng tốc ở đây và nó tạo khi mà cổ phiếu tăng tốc ở đây thì nó tạo ra gì ạ những đợt phân phối liên tục phân phối liên tục phân phối liên tục và sau đó thị trường bắt đầu bước vào chu kỳ giảm vậy nếu mà cái bây giờ chúng ta bắt đầu quay trở lại này anh chị em à, bắt đầu chúng ta phải tư duy này vậy trong cái chu kỳ này ngân hàng chạy xong giai đoạn một đến đây ngân hàng chạy xong giai đoạn hai đến đây là một số ngân hàng gì ạ phân phối tương tự như vậy trong giai đoạn đầu này chứng khoán chạy xong chu kỳ một sau lại tái tích lũy chạy xong chu kỳ 2 và đến đây phân phối ở đây chúng ta cũng thấy là thép cũng tương tự như vậy chạy xong chu kỳ 1 xong tái tích lũy chạy xong chu kỳ 2 tái tích lũy à, phân phối và một quá trình phân phối rất là dài còn ở giai đoạn cuối này này giai đoạn cuối của chu kỳ này thì chúng ta thấy là các cổ phiếu đầu cơ bắt đầu tăng như vũ bão và lúc này thì bắt đầu đã xuất hiện quá trình phân phối quá trình phân phối quá trình phân phối quá trình phân phối vậy về tư duy này vậy thị trường nó tăng á, theo chu kỳ ạ đầu tiên là các nhóm dòng dẫn dắt nó kéo nó làm cho gì ạ thị trường tăng thị trường tăng thì gì ạ nhà đầu tư tham gia vào nhà đầu tư tham gia vào thì nó khiến cho nhiều nhà đầu tư khác cũng thấy là cổ phiếu có lãi nên chúng ta thấy là tài khoản mở rất là nhiều trong giai đoạn vừa qua vậy quá trình gì ạ quá trình mà phân phối quá trình mà giảm quá trình mà các dòng cổ phiếu bắt đầu chu kỳ giảm thì điều gì diễn ra vậy giai đoạn này so với giai đoạn này so với đoạn này nó không giống nhau giai đoạn này là điều chỉnh ở giai đoạn đầu của mỗi chu kỳ phân phối nhưng mà cái nhà hiểu ạ giai đoạn đầu à, giai đoạn đầu của chu kỳ tái tích lũy xin lỗi ạ giai đoạn đầu của một chu kỳ và sau đó tái tích lũy thì tất cả quá trình rũ này là rũ để thu gom trước khi kéo nốt một nhịp đó là nhịp thứ hai thường thì các cổ phiếu đi lên đặc biệt là những cái giai đoạn lớn nó có hai hai nhịp nhịp thứ nhất là nhịp để tăng và sau đó tái tích lũy nhịp thứ hai nhịp kéo lên để phân phối nốt thì sau quá trình phân phối ở trong kéo lên để phân phối nốt thì các cổ phiếu blue chip là những cổ phiếu vốn hóa lớn nên nó cần nhiều thời gian để phân tích để phân phối nên cái giai đoạn này là giai đoạn gì ạ à? các cổ phiếu penny vì cái cổ phiếu blue chip nó phân phối nên không giảm mạnh nên penny nó gì À? thừa thời cơ để gì À? tạo ra sóng ở ừ. giai đoạn này thì cái giai đoạn này là nhiều nhà đầu tư có lãi nên họ sẽ gì ạ dồn tiền sang các cổ phiếu penny cổ phiếu yếu cổ phiếu uh, mang tính đầu cơ cao ở ừ. trong đoạn này và sau đó thì những cái nhóm này phân phối nốt và bước vào một chu kỳ đó là chu kỳ kết thúc vậy chúng ta có hiểu điều này không ạ ở đây chúng ta cũng tương tự như vậy nếu anh chị em để ý thì anh chị em cũng hiểu tương tự như vậy chu kỳ đầu tiên sau khi chu kỳ đầu tiên này thì đấy giai đoạn đầu là giai đoạn gì ạ giai đoạn rút bỏ và tái tích lũy sau giai đoạn rút bỏ tái tích lũy thì cổ phiếu lại tiếp tục đi lên và tạo đỉnh và giai đoạn tạo đỉnh này thì nó cũng có đợt giảm rất mạnh nhưng vì ở giai đoạn này có quá nhiều cổ phiếu gì ạ có quá nhiều cổ phiếu cần phân phối nên nó tiếp tục gì ạ kéo lên để phân phối mất khoảng thời gian 2 đến 3 tháng và giai đoạn này nhiều cổ phiếu cũng tăng như vũ bão có thể lên 100 200 300 phần trăm sau đó bắt đầu đi xuống và chúng ta cũng thấy rằng là thị trường giảm rất mạnh sau lại hồi sau lại giảm sau lại hồi sau lại giảm sau lại hồi và sau đó thị trường có thể đi ngang của thời gian sau lại giảm và cuối cùng nó sẽ giảm và chúng ta cũng không biết rằng đâu là đáy và chúng ta hiểu nếu chúng ta muốn hiểu cái điều này thì chúng ta cần phải à, nắm rõ được một cái bài học đó là bùng nổ theo đảng vậy bùng nổ trước đây là gì ạ đầu tiên chúng ta sẽ nói về khái niệm trước khi chúng ta nói về khái niệm này thì không biết là các bạn đã có hiểu về cái đun mà Dũng đang chia sẻ không ạ tức là các cổ phiếu từ vốn hóa từ gì ạ ngành từ dòng từ đầu cơ thay nhau chạy đến khi những cái cổ phiếu yếu nhất như là đầu cơ không chất lượng chạy cuối cùng thì đấy bắt đầu thị trường bước vào một giai đoạn điều chỉnh sau giai đoạn điều chỉnh này thị trường ít nhất là 3 đến 5 lần rũ bỏ trước khi bắt đầu tạo đáy tại sao lại 3 đến 5 lần rũ bỏ trước khi bắt đầu tạo đáy lý do vì sao ạ lý do tại sao đã cần phải nhiều thời gian rũ bỏ đến như vậy trước khi tạo đáy bởi vì như thế này chúng ta đơn giản là gì khi mà các big boy họ mua cổ phiếu ở trên đỉnh thì họ sẽ gì ạ họ một là họ đưa ra thông tin nếu trong trường họ chưa bán ra được thì họ làm gì ạ chưa bán ra được thì họ sẽ hô hào chúng ta mua vào hay tìm mọi cách để kéo lên để chúng ta mua vào thế thì khi mà có quá trình mà kéo lên rũ bỏ kéo lên lên rũ bỏ để gì ạ để họ bán họ phân phối và thậm chí là họ gì ạ họ đạp cho nhà đầu tư phải bán ra hết trước khi giá cổ phiếu rẻ nhất họ mua vào phải rũ được hết các nhà đầu tư sau đó họ mua vào nên chính vì vậy chúng ta nhà đầu tư cá nhân thì chúng ta không bao giờ có cơ hội để gì ạ không có cơ hội để có thể mua được cổ phiếu ở giá thấp nhất thế thì ở đây chúng ta để thường thì có 3 đến 5 lần rũ bỏ quá trình rũ bỏ này sau đó lại tiếp kéo lên xong nó rũ bỏ xong là kéo lên đây ạ à, rũ bỏ xong là kéo lên rũ bỏ kéo lên và cuối cùng nó đạt lần cuối cùng trước khi lên ở đây chúng ta cần phải nắm rõ được VNA chúng ta mới hiểu được trước khi nó tạo đáy thì nó sẽ có một cái đợt khối lượng lớn đỡ gọi là đỡ cung tức là có một cái khối lượng lớn ở đây để thu gom một lượng lớn cổ phiếu tuy nhiên thì một lượng lớn cổ phiếu này nhà đầu tư cá nhân vẫn còn tham gia rất nhiều nên họ tiếp tục rũ rũ đến mức mà gì ạ không còn nhà đầu tư cá nhân nào ở phía dưới này thì chúng ta gọi là quá trình rũ kết thúc quá trình này sẽ được xác định bởi gì ạ bởi cái gọi là cái phiên đỗ cung đỗ, đỗ cung đầu tiên sau khi phiên đỗ cung đầu tiên tức là cái phiên kéo lên đầu tiên thì chúng ta không mua phiên thứ hai chúng ta không mua phiên thứ ba chúng ta không mua và bắt đầu từ phiên thứ tư trở lên thì nếu mà cổ phiếu giả sử đây phiên này là phiên thứ sáu chẳng hạn từ đáy này thứ nhất thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu vậy đấy nếu mà có một cái phiên bùng nổ theo đà chúng ta gọi là bùng nổ theo đà với khối lượng lớn và giá tăng mạnh thì đây mới là tạo ra xuống đà chẳng hạn bạn thấy là bắt đáy ở đây nếu bạn bắt đáy ở đây nếu ở trên cả cái vùng này này mà nó không có bùng nổ theo đà thì việc mà chúng ta mua cuối cùng chúng ta cũng thấy là nó giảm và tiếp tục đi xuống vậy ở đây chúng ta thấy là thị trường nó khi nào nó có bùng nổ theo đà thì nó mới tạo ra một trend một xu hướng đi lên cái lý thuyết này Dũng sẽ phân tích vào một video khác khi cổ phiếu thị trường gần đáy còn ở đây chúng ta biết rằng là thị trường không bao giờ tạo đáy nếu mà chưa có bùng nổ theo đà chẳng hạn ví dụ như này các bạn có thể hiểu đơn giản đấy ạ đây là một cái quá trình chúng ta hiểu đơn giản khi mà cổ phiếu thị trường đang đi xuống khi mà cái quá trình đi xuống này thì đây là một cái quá trình chúng ta gọi là PS PS trong VNA nó là gì ạ đó là một quá trình hỗ trợ vùng hỗ trợ mạnh nhất bởi vì đã có một lượng lớn nhà đầu tư thu gom đây tuy nhiên để đảm bảo cho cái việc rũ bỏ toàn bộ các nhà đầu tư thì họ sẽ bán tháo bán tháo liên tục sàn liên tục khiến nhà đầu tư gì ạ cá nhân hết kiên nhẫn và sau khi hết kiên nhẫn thì bắt đầu cổ phiếu kéo lên thậm chí bị rũ bỏ thì phiên này gọi là phiên thứ nhất sau khi phiên thứ nhất có thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta đợi đến vùng nổ theo đà phiên thứ hai chúng ta không mua phiên thứ ba không mua phiên thứ tư không mua nếu không có bùng nổ theo đà vậy để đến khi nào có bùng nổ theo đà thì chúng ta mới có những cái điểm giả sử như ở đây chúng ta thấy là những cái phiên mà nó có phiên xác nhận và tăng bùng nổ theo đà ít nhất là 1,5 1,6% trở lên thì chúng ta mới mua bởi lúc này cổ phiếu hay là xu hướng mới tạo ra còn nếu mà trong giờ chúng ta mua đáy ở đây bắt đáy ở đây bắt đáy ở đây thì tất cả cái đáy này chúng ta trả giá rất đắt trong cái trend đi xuống chúng ta cũng nhìn thấy là quá trình kéo lên rất là mạnh ở đây sau đó lại giảm quá trình hồi nó lại giảm và chúng ta thấy là kịch bản ở đây nó cũng tiếp tục diễn ra giống như tất cả kịch bản trước đó tức là sau khi nó gặp vùng hỗ trợ sau đó lại giảm nó là kéo lên lại giảm và đến đây chúng ta thấy là tất cả cái vùng hỗ trợ này thường sau này bị phá vỡ hết nó chỉ kéo lên để diện tiếp tục gì ạ? kéo lên để tiếp tục bán thôi đấy kéo lên để tiếp tục bán thôi chứ không phải kéo lên để tiếp tục tạo ra xu mới chỉ khi bùng nổ theo đà diễn ra như thế nào thì các bạn mới biết rằng là đâu là đáy đâu là thời điểm tham gia thị trường vậy bây giờ chúng ta nhìn vào thị trường như này thì chúng ta thấy điều gì diễn ra vậy kéo lên và sau đó chúng ta lại trả giá rất là đắt đặc biệt là hôm nay đầu phiên chúng ta bị rũ bỏ rất mạnh cái vùng này là vùng hỗ trợ mạnh nhưng trong xuống giảm các bạn nhé trong xuống giảm thì tất cả vùng hỗ trợ này nó không có ý nghĩa bao nhiêu các bạn biết điều này ạ tức là trong xu hướng giảm thì tất cả cái vùng hỗ trợ đây ạ đây là vùng hỗ trợ đúng không ạ xu hướng giảm thì kéo lên nó đều không có ý nghĩa vậy tất cả cái vùng này nó đều không có ý nghĩa cả nên nó con vẫn bị gãy như thường vậy các bạn nếu các bạn đầu tư thì các bạn biết rằng là những cái vùng đây là vùng hỗ trợ này đây là vùng hỗ trợ trong xu hướng giảm thì tất cả cái vùng hỗ trợ này bị có thể bị xuyên thủng rất là nhanh và chúng ta đang nhìn thấy là đây là một quá trình mà chúng ta thấy là vậy nếu mà xu hướng giảm đây là xu hướng giảm vậy quá trình xu hướng giảm này chúng ta cần phải làm gì ạ chúng ta cần phải bán toàn bộ quá trình khi nó hồi phục đặc điểm quá trình hồi phục này đó là gì ạ nếu quá trình hồi phục này đặc điểm là gì ạ đặc điểm các anh chị em comment nhé đặc điểm của quá trình hồi phục là gì ạ học để chúng ta biết là cái quá trình hồi phục nó có đặc điểm gì ạ nào nào cả nhà có thể comment ở cái phần này xem là nếu trong xuống giảm thì cái quá trình hồi phục nó có đặc điểm gì ạ đúng rồi đó là von thấp tức là cái von này nó kéo lên và nhiều nhà đầu tư lại cứ thấy nó kéo lên lại thấy nó kéo lên nó thấy kéo lên lại lại gì ạ à? lại đam mê mua vào và đây chính là hậu quả nghiêm trọng mất hết phiên thứ nhất sàn toàn bộ thị trường ngày thứ nhất ngày thứ hai sàn bộ thị trường ngày thứ ba sàn hết xong cuối phiên kéo lên và sau đó thì chúng ta thấy là đây là cái gì để chúng ta cần phải bán ra đây là cái gì để chúng ta bán ra đây là cái gì để bán ra và những ai đầu tư phái sinh nên nhớ cái điều này sau khi giảm một cái nhịp mạnh như này hồi đây là hồi này nếu quá trình hồi này mà cái biên độ cuối cùng này những cái biên độ cuối cùng nó yếu dần nha tức là kéo lên yếu dần kéo lên yếu dần ở vùng này thì nó sẽ có quá trình rũ bỏ tiếp đấy chính là LPS đấy bạn nào học bạn biết này đây là quá trình yếu dần yếu dần và chúng ta cần phải gì ạ à? thoát ngay bởi vì không thoát ngay thì toàn bộ tài sản toàn bộ công sức toàn bộ nhà cửa toàn bộ mọi thứ diễn ra đi hết ạ à. và chúng ta cũng biết rằng là khi mà cái quá trình kết thúc thì lúc này là những người mà họ đứng ngoài trong suốt thời gian vừa qua họ bắt đầu tham gia thị trường và họ đã kiếm được nhiều lần nhiều ích trong một trend đi lên và lúc này chúng ta biết rằng là điều gì diễn ra nhưng ở phía trên này thì chúng ta bị thua lỗ rất nặng nhưng ở phía dưới này để chúng ta hòa vốn để chúng ta có lợi nhuận thì có thể mất rất nhiều thời gian và cái này thì ờ, nếu các bạn có thể xem một cái video về bùng nổ theo đà của Dũng ở trong nhịp này thì phần lớn mọi người mua ở đây đều thua lỗ mua ở đây đều thua lỗ chúng ta thấy là tất cả quá trình kéo này lên thì sao ạ như nào quá trình kéo lên có thành công không ạ tất cả quá trình kéo lên kéo lên kéo lên và đây là gì ạ giai đoạn của một chu kỳ điều chỉnh đây cũng là một giai đoạn của chu kỳ điều chỉnh hết chu kỳ là gì ạ là cần phải thoát ra đừng có nghe ở ngoài kia những người người ta khuyên chúng ta là bắt đáy bởi vì họ có đầu tư đâu mà họ khuyên anh chị em có hiểu không ạ một họ đang bị thua lỗ có hai cái lý do họ đang bị thua lỗ họ đang nắm giữ cổ phiếu họ đang bị thua lỗ nên họ khuyên chúng ta mua vào cái điều này có đúng không ạ tức là khi mà chúng ta đang bị thua lỗ cổ phiếu nào mà chúng ta thấy rằng là dạ, cổ phiếu này tốt và chúng ta khuyến nghị những người bạn chúng ta mua vào và chúng ta gọi là chết chung còn điều kiện thứ hai đó là gì ạ mình nói đó là gì ạ đó là giờ họ trả đầu tư nhưng họ vẫn bảo chúng ta mua vào thế thì câu chuyện là gì ạ họ có đầu tư đâu mà họ khuyên chúng ta mua vào nên gì ạ chúng ta là những người nạn nhân bình thường như rồi. à, Dũng là một cái người mà đầu tư đào tạo thì các bạn cần phải hiểu đơn giản là nếu bây giờ mà thị trường nó xấu như này mà bây giờ để cho chúng ta mua vào sau để để 3 năm 5 năm thành công thì điều gì diễn ra 3 năm 5 năm thì tài sản chúng ta đã biến nó hết đâu rồi ạ mà làm gì có cơ hội để lãi một năm ờ, hai ba trăm năm trăm phần trăm gì đúng không anh chị em có hiểu không ạ một năm để kiếm 100 200 thậm chí 300 phần trăm làm gì kiếm được nếu mà bây giờ chúng ta đã bị lỗ nếu bây giờ chúng ta không bảo toàn lợi nhuận nếu bây giờ chúng ta gì ạ vẫn tiếp tục đầu tư trung bình giá xuống nên tất cả cái điều mà các bạn cần phải tuân thủ những cái gì ạ các quy tắc mà Dũng chia sẻ trong suốt thời gian vừa qua hãy đứng ngoài lúc này bởi vì ngày mai thị trường có thể hồi ngày kia thị trường cũng hồi bạn có thể sống sót trong nhịp hồi này nhưng gì ạ về Trung cuộc chúng ta sẽ trở trở nên mất hết ạ mất hết luôn ạ bởi vì uh, chúng ta không thể khôn khi mà thị trường bước vào trend đi xuống còn khi nào thị trường tạo đáy hoặc là khi nào uh, có những chúng ta gọi những cái siêu cổ phiếu mà chống lại thị trường những siêu cổ phiếu nào mà có thể là đi ngược thị trường thì lúc đó chúng sẽ có thể có những video phân tích chúng ta để chúng ta nhìn một cách khách quan thay vì chúng ta đang gì ạ đầu tư hôm qua thì khoảng loạn hôm nay có chút vui nhưng về cơ bản thì thị trường nó có thể một số kịch bản hôm qua à, trước khi mà nói về cái kịch bản này không biết là chúng ta hãy ôn lại ba anh chị em có nhớ là kịch bản hôm qua dũng có nói là giảm mạnh đầu phiên và cuối phiên có thể kéo lên ạ có nhớ nếu có nhớ kịch bản này comment số 2 kịch bản chết là giảm mạnh đúng không sau đó có thể là tăng mạnh đầu phiên nhưng kịch bản mà dũng có đưa ra kịch bản thứ hai là giảm mạnh sau đó kéo phiên ở cuối phiên nếu chúng ta nhớ thì comment cho Dũng cái nếu nhớ thế thì nếu kịch bản này nhớ này kịch bản này nếu trong trường hợp nó đi ngang trong trường hợp đi ngang đây là trong trường hợp đi ngang này hoặc là trong trường hợp nó đi ngang mà kéo khối lượng nhỏ hay trong trường hợp đi ngang kiểu này thì làm gì ạ ngang kéo lên khối lượng nhỏ hoặc là đi ngang yếu dần đi ngang yếu dần trong một kênh đi xuống nào chúng ta nhớ nhá nên không phải hỏi là có nên mua có nên bắt đáy hay không bởi vì đấy là những kịch bản chúng ta đã thấy được thậm chí nó có thể rung lắc như này đấy, rung lắc như này nhưng rút cuộc chúng ta thậm chí nó có thể kéo lên như này kéo lên đấy thì vẫn gì ạ kéo lên nhá đây là kéo lên đi ngang như này thậm chí là kéo lên như này đây thậm chí là tích cực nhất là như này đây đây là tích cực chưa kéo lên và cái nhớ cái viên này này phiên này là phiên thường là cuối phiên thường là cuối phiên đây cũng là tích cực kéo lên này nên tất cả nhịp này là nhịp để thoát xác đấy là lý do tại sao chúng ta cần phải nghiên cứu cái xu hướng bởi vì các nhà đầu tư lớn đó, họ kéo lên để họ bán tiếp đấy bán lên tiếp bán tiếp thì hôm qua cũng uh, thỉnh thoảng Dũng cũng theo dõi một số kênh YouTube của một số các chuyên gia thì Dũng nhận thấy rằng gì ạ vẫn có cổ phiếu nó đang giảm sàn như thế mà vẫn đang gì ạ ờ, hô hào bắt đáy mua vào và ờ, chúc mừng nhau nếu mà đã dũng cảm mua vào bắt đáy thế thì dũng thấy rằng là gì ạ à? cái người mà bảo nhóm bắt đáy đó người đã người ta đã bán ra từ đời rồi nhưng mà người ta vẫn cho hô hào chúng ta bắt đáy và phong hàm à, thực tế là tức là họ đang thấy rằng là rất là vui bởi vì đã bắt đáy được à, nhiều cổ phiếu nhất và tuy nhiên thì gì ạ à? tất cả cái điều này chúng ta có thể theo dõi và có thể à, cảm nhận được những điều này bởi vì à, chúng ta đang nói về những câu chuyện mà Dũng đã từng xảy ra Ờ, đó là gì ạ mình không biết mình bắt đáy và cuối cùng gì ạ mình phải phá sản mình mình mất rất nhiều tiền hoặc là mình không biết đỉnh mình bán ra nhưng cuối cùng là gì ạ vì mình không biết đỉnh mình không bán ra nên cuối cùng cổ phiếu rơi cái tự do không bán ra được và mình không biết mình nhận sử dụng margin rất là cao thế là cuối cùng gì ạ cổ phiếu gì ạ giảm và cái tỷ lệ nó giảm nó khủng khiếp hơn so với cái cái cái cái à, mình nghĩ nếu các bạn là đang sử dụng margin thì các bạn bán ra bán hết cái phần margin của mình thậm chí là nếu có thể bán hết và hãy quay trở lại theo dõi những kênh youtube của Dũng từ đầu thì các bạn sẽ thấy rằng là trong bất cứ chu kỳ nào uh, Dũng là cái người mà trong uh, suốt thời gian vừa qua nhiều năm nay đưa ra những dự báo về đỉnh và đáy đều có độ chính xác Dũng tin chắc là độ chính xác uh, là là cao tại vì đến thời điểm này là là chưa chưa lần nào gọi là sai đến thời điểm là chưa sai à, Dũng đưa ra cái kịch bản là đỉnh cổ phiếu ở đây đây là cái đỉnh ngắn hạn và cái quá trình này quá trình đầu cơ còn tất cả cái đỉnh này là cái quá trình phân phối rồi nên thường là chúng ta cần phải bán ra còn khi mà những cái đợt đáy như này đây là những đợt đỉnh đây là những đợt đáy này DVD đều chia sẻ rất là kỹ tất cả cái đỉnh này nó vẫn còn trên YouTube nên chúng ta có thể tất cả những đợt đáy như này đợt đáy này DVD đều chia sẻ rất là kỹ tất cả những đợt đỉnh như này DVD đều dự đoán đều có thể ra hết và đây là cuối năm DVD cũng giống như năm 2021 đó là mình đưa ra dự báo những cái cổ phiếu đầu cơ nó tăng mạnh sau đó thì à, à cũng bị à, à, rất nhiều các nhóm à, lên án bởi vì à, vì do đứng ngoài thực tế là nếu chúng ta mua vào cổ phiếu đúng vào chu kỳ từ đáy nó bước vào sau đó lại mua những cổ phiếu tăng trưởng dẫn đầu thì để chúng ta ra hết chu kỳ chúng ta đã có khoảng ừ. ít thì cũng một hai trăm phần trăm nhiều thì cũng khoảng ba bốn trăm phần trăm thì chúng ta cần gì phải tội gì có phải là cứ đeo bám cuối chu kỳ làm gì cho nó bẻ đâu ạ nên các bạn cần phải có những cái để kế hoạch xem là phương pháp của mình có phù hợp hay không hệ thống đầu tư của mình có phù hợp hay không chiến lược của mình có phù hợp hay không và đặc biệt là tính cách của mình à, một số thì chúng ta thấy là chúng ta đi làm suốt ngày thì chúng ta không thể là đầu tư lướt sóng được đi làm suốt ngày mà đầu tư lướt sóng thì cái điều này rất là khó cái điều thứ hai là gì ạ một số thì chúng ta thấy là chúng ta trong đầu tư thì ạ à, đầu tư thì 25% cơ bản 25% về kỹ thuật và 25% là gì ạ cái phản ứng cổ phiếu với thị trường và 25% đó là gì ạ đó là những cái trải nghiệm đó là những người ra quyết định của chúng ta và đặc biệt là đó là những cái gì ạ? quản trị rủi ro nên rõ ràng là học cơ bản xong gì ạ à, nó cũng chưa thành công được học kỹ thuật xong vẫn chưa thành công được xem cổ phiếu nó phản ứng với thị trường thì lúc ấy chúng ta 75 phần trăm rồi nếu có cơ bản có kỹ thuật có quan sát cổ phiếu phản ứng thị trường chúng ta đã thấy là khả năng thành công rất là cao rồi thêm để quản trị vốn quản trị rủi ro nữa cái trải nghiệm chúng ta nữa thì chúng ta đã trở thành nhà đầu tư xuất sắc nên ở đây chúng ta thấy là những cái trải nghiệm những cái chia sẻ này uh, sẽ giúp cho chúng ta có thể quan sát có thể thấy được uh, những cái gì mà dự báo trước có thể là trong cái xu hướng nó nó nó mất thời nhiều thời gian bởi vì quá trình phân phối nó diễn ra nhiều thời gian hơn nhưng tuy tuy nhiên gì ạ về cơ bản thì hết chu kỳ nó sẽ đi xuống khi về hết chu kỳ đi xuống thì xuống đến mức nào nào nó tạo đáy tạo đáy rồi chúng ta mua vào kiểu gì chúng ta biết là đáy ở đâu thì hãy đợi nó đáy và Dũng sẽ đồng hành với chúng ta khi nào tạo đáy à, một lần nữa xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại chúng ta vào video tiếp theo xin cảm ơn chúc cả nhà à, có những ai quyết định giao dịch thành công và nếu anh chị em nào lần đầu tiên uh, theo dõi kênh của Dũng hoặc là đã theo dõi đã quan sát uh, đã uh, theo dõi kênh của Dũng thì uh, chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh để lần sau Dũng Phát chúng ta sẽ có những buổi giao lưu uh, trực tiếp như này xin cảm ơn rất nhiều